phải hỏi sang máy đúng không con này có chơi con gì nhỉ deck à. này tự anh tự build ạ tự build mà deck này tự build mà deck này phải tự build chứ canon này kỳ này skeleton hay dùng hai con chơi vậy hai con chơi thay cho lên ui rồi rộng thế à. luôn mà

Ừ. Bắn tương hả? Không được. Ha ha ha ha! Y